Thank you. two hours later Hello chào các bạn à, Chào mọi người à, Nay mình giới thiệu mọi người một món ăn khá là hấp dẫn Nhưng mà không có Việt Nam Đó này món gà hầm cay Gà hầm cay uh, của Hàn Quốc Đấy. Thì uh, ở trong này gồm có là cái này là khoai tây nè, cà rốt nè Hành tây nè, gà nè uh, Có miếng nè Rồi Có thêm cái gì nhỉ? Quên rồi uh, Hành lá Bên này mình cho một chén xì dầu chấm gà đó. ok giờ đây thử thử một phát miếng nhá ui giời thôi mời mọi người ăn nhá thơm thơm cái um, cái dầu hào thơm vãi à, dầu mè dầu mè nhầm ngon lắm nè ngon em đi nghe ngon lắm em đi nghe khi mình mình ăn cái sợi miến vô á, là nó có um, nó hòa quyện với um, ớt nè với cái uh, khoai tây á khoai tây mà nó bị ờ, nó mình mình hầm ờ, nó nhừ ra nó hòa quyện ở cái miếng ăn béo béo uhm. Uhm. ngon chứ đùa ngon ngon lắm nè và hơi nóng uhm. Uhm. À. nóng quá công nhận công nhận sao mình à, mình với vợ mình chế ra nhiều món mà ở Việt Nam không không có làm mà thành ra làm chế lại theo mít theo kiểu Việt Nam ngon quá nhỉ Đấy, cuốn lại phong cách Việt Nam <laughs> ăn ăn đồ Hàn Quốc nhưng mà cuốn theo kiểu phong cách Việt Nam uhm. Uhm. ngon quá đó về mình thử miếng gà đốt chăm thử đó nó cay nha cái nước á cái nước á mọi người nhìn này từ từ nó thật lạ ừ. ngon ừ. nó cay nó thơm mùi gừng nhá có gừng nhá thơm mùi gừng nè thơm mùi dầu mè nè thơm mùi tương ớt nè thơm ít mùi xì dầu nè ui giỏi rau ăn thử miếng à, uh, khoai tây xem thử Quay tay nó béo nó béo kinh khủng mình hầm cho nó nhừ ra luôn á nha sẵn cái là ra luôn rồi à. ngon á ngon á mọi người đỉnh cao luôn á nè mọi người mua về làm thử mấy cơm á như kiểu cơm cà ri á ừ. nó giống như kiểu cơm cà ri nhưng mà cơm cà ri á là nó sẽ có nước cốt dừa là chủ đạo còn bên này á là ớt là chủ đạo ớt với rau củ là chủ đạo à, ớt bột cái ớt mà này mình mình ờ, cái ớt mà này mình bỏ á, là bức hàng ớt Hàn Quốc nha ớt bột Hàn Quốc thì nó có hai loại một loại thì nó cay cay vãi chưởng mà một loại thì không cay loại mình là mix hai hai hai hai loại lại là, ờ, tức là 50 không cay 50 cay cái ớt của Hàn Quốc á, ớt bột Hàn Quốc á, nó thơm hơn nó thơm hơn ớt bột Việt Nam mình mà nó mịn hơn quên quên ăn thử cái này mong chín quá ăn gà mà không ăn thử gà chết người ta rồi đấy mời mọi người cái đùi gà nha đùi gà hầm cay Hàn Quốc nha thấy không khói bóc cuốn hút luôn ngon quá ngon ngon ngon á gà mình hầm đến cái mức mà nó nó mềm ra luôn rồi ăn nó dễ dễ mà nó mềm nó béo béo cay cay uhm. ngon quá cái này á làm uh, cho kiểu như cho mấy đứa con nít đã ăn ăn cơm cũng ngon ăn cơm cũng hợp mà làm thêm cái miếng á thì mọi người bỏ nhiều một tí để mà trộn lại ăn cho nó ngon à. cay quá à. công nhận mấy món mà mà bên người hàng á người ta làm á thì mình đa số mình thấy ở Việt Nam mình chưa chưa có ai gọi là chưa có cái chỗ nào mà bán theo kiểu dạng là chuẩn góc bên người hàng mình chưa thấy mình chưa thấy ở ở chỗ mọi người thì mình không rõ nhưng mà ở chỗ mình ở Huế thì ít ít có ai mà bán kiểu đồ hàng lắm à. sắp tới sắp tới mình đi mua tương Hàn Quốc mình về mình ngâm uh, um, uh, um, ghẹ năm tương thử gẹ ngâm tương của Hàn Quốc xem thử ăn có hợp không mình thấy nhiều người à, nhiều phim mà phim nổi tiếng thì cái món mà cái món gẹ ngâm tương là không thể nào thiếu ngon nhìn thấy người ta ăn mà cắn cái cắn một phát mà trứng các kiểu nhìn á thì ngon thiệt nhìn thì thì ngon thiệt nhìn là đỉnh đó nhưng mà nhưng mà ăn thì không biết sao ăn thì cảm nhận mình uh, à, kiểu như cảm những khi mà ăn về tưa cua cua ngâm tương mà để ngâm lúc nó còn sống thì mình nghĩ chắc là nó tanh nè tanh là béo à với thì còn lại ngâm thêm uh, cái gia vị xì dầu à. để mai mốt thử mai mốt mình đi mình đi kiếm cái tương Hàn Quốc mình mua về mình ngâm thử xem ăn có được không cơm á cơm nó nó quyện với cái nước sốt á nó nóng uh mà nóng mà mới ngon Ê, tí nguội ăn không, không ngon đâu ừ. ngon cái này mình bóc tay đi tay đi cho nó ngon ngon lắm vui à, rồi bật tay nóng nóng quá không không được không được bóc tay không được nóng quá ui rồi nè nè đó thấy không thích chó hay mèo thích mèo lại chó đùa sao nhỉ? nè mấy đứa con nít á mấy đứa chó mà con nít á là nó chuẩn bị đi rồi đó chuẩn bị qua nhà mới rồi đó rồi, rồi bắt đầu tới mèo cứ nổi lúc mà mà mà quay clip là tụi nó ra tụi nó phá tính ra gà này nè gà này mà, mà mình mình nướng là ngon hơn nè à. gà đó, gà gà mình mua siêu thị gà mình thấy gà này gà tây à nhà tay nhỉ nhà công nghiệp à nhà công nghiệp à uhm. cay quá ôi rồi cay quá mọi người mình đánh giá sơ bộ nếu mà uh, cái uh, à, chuẩn cái món này của bên hàng á thì mình mình chỉ xem qua bên phim thôi nhìn thì thấy hấp dẫn kinh khủng nhưng mà cái vị của người ta sao mình không rõ nhưng mà nếu mà mình đánh giá sơ bộ cái cái nồi mà nồi gà hầm cay hàng phiên bản Việt Nam thì mình nghĩ đánh giá khoảng tầm độ độ um, bảy điểm bảy điểm 8 điểm tầm đấy cái này ăn với cơm cũng ngon ăn với miếng ăn với miếng cũng ngon ăn lạ mọi người rảnh mọi người mua về thử làm mình ăn lại chứ hả ừ. trời mà lặn lặn mưa mưa xe xe mưa ùa ngồi vừa ăn vừa thổi <laughs> vừa nóng vừa thổi hết bài chuẩn bài vừa no cái này không những mau no thiệt có khoai nè có khoai có khoai tây có cà rốt nè rồi ăn cơm các kiểu ăn cái này mau no thật sự Ui rồi Mới làm ý hai rồi Có nghĩa cái này mau no mọi người ạ À đúng rồi Anh ăn thêm miếng mà Anh ăn miếng mà hàng nó mau no đúng rồi Ui, ngon quá mọi người ơi Thôi, mình uh, mình dừng ăn tại đây nhé uh, ờ, Mọi người uh, nếu mà mọi người thích cái món gì mà muốn mình làm thì cứ uh, comment ở phía dưới nhé. nhớ like share giúp mình với cảm ơn mọi người à, bye bye mọi người hẹn gặp lại vào tập tiếp theo bye bye bye bye mọi người